Chào anh, chúc mừng anh đã may mắn nhận được phần quà từ cổng game sam86.fun. Anh đăng nhập game và kích hoạt số điện thoại này để nhận được cốt trị giá ngẫu nhiên từ 50.000 đồng tới 500.000 đồng xa mạ. Em chúc anh may mắn. Anh tải game tại sam86.fun hoặc 86.vin nha. Em xin nhắc lại, tải game tại sam86.fun hoặc 86.vin ạ. À.